các bạn đây uh, video trước tôi đã làm uh, quay chi tiết cái xe đông lạnh đời 25 uh, ờ, Hyundai Porter 2 uh, hôm nay tôi sẽ uh, tức là chiều nay rồi sẽ quay chi tiết lại cái xe sau khi đã dọn dẹp xong cái chiếc đông lạnh đời 25 này à, trông nó rất là mới luôn xe này mới đi được có 4.000 km thôi xe người ta đi nhỡ nhỡ hàng nên người ta mưa vất lưu kho trong đấy nên là xe nó hoa khôi nó, nó không sử dụng mấy nên là xe vẫn hoàn toàn như lúc ban đầu đấy quý vị và bạn thấy đấy nội thất bên trong của xe rất đẹp Rồi, lúc mà chưa dọn thì uh, quý vị các bạn xem ở video trước còn đây là sau khi uh, dọn dẹp xong máy móc của nó chuẩn chỉ luôn đẹp đẽ Đó. nội thất bên trong của xe đấy ờ, con này uh, giá uh, đang bán là 595 triệu quý bạn nhé 595 triệu Việt Nam đồng D2015 D2015 quý vị các bạn nhé. thùng đông lạnh thùng cao một lốc rồi tôi sẽ quay cái thành thùng cho quý vị các bạn xem bên ngoài thùng này. xe đẹp long lanh không thể chê vào đâu được. tiếng động cơ thì quý vị các bạn có thể xem video trước cũng được video trước của nó rất là đẹp và chạy máy rất êm à. còn con bên cạnh là con uh, đời 2013 quý vị bạn nhé con này cũng là một lốc Đấy. Đó, 2013 một lốc đây nội thất bên trong của xe đây con này vẫn đẹp luôn con này thì uh, giá nó tầm khoảng 401 420 ví dụ các bạn thấy không rất là đẹp nội thất bên trong này. cabin kép uh, cabin kép thì nó thuận lợi cho việc là ví dụ các bạn có đi xa thì cái chiếc ờ, ghế của nó có thể ngả đằng sau có thể mình ngả lưng được nhưng mà ờ, chế thành cái giường nằm thì nó, e nó hơi khó Đấy, nó khá là chật ở cái phần đằng sau đấy chủ yếu để cho ghế nó ngả ra so với bản uh, cabin ờ, đơn thì nó không ngả được ghế ra con này thì công tơ mét chạy được uh, 8 bận 2 quý vị các bạn nhé 8 bận 2 Đấy, tôi vừa uh, bật lên cho quý vị xem Rồi, thùng bẹ vẫn đẹp luôn với con uh, D2015 kia thì nó khác với con D2013 ở cái chỗ là nó có cân bằng điện tử rồi 13 thì nó chưa có cân bằng điện tử Đấy. đây quý vị các bạn xem về phần sau của thùng chắc thùng đông lạnh đời 13 thì chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng đời 15 về cái thùng thùng đời 15 thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều rồi bên trong thùng đông lạnh còn uh, Potter 2 đời 2013 Rồi, doăng keo cánh cửa Rồi, đời 2013 thì ờ, nó sử dụng là cũng nhiều hơn rất là nhiều nên là cái phần cánh cửa nó bạc ờ, nó chuyển sang màu ờ, màu vàng Đấy, thực ra cái màu của cái cánh cửa phần nhựa của nó nó chuyển sang màu như thế là do mình rửa cánh cửa bằng nước nước nước nước giếng khoan nó bị bắt cái ờ, quặng nước giếng khoan nó hay có màu vàng cái, cái, cái cánh cửa nó sẽ bị màu cái này có thể tẩy đi được các bạn nhé tẩy được đây phần sau thùng đông lạnh đã 2015 rồi. Rồi, đã dọn dẹp xong thì nó sẽ như thế này có cả camera lùi cả biến lùi tôi sẽ mở thành thùng cho quý vị bạn xem à, bên trong này lúc trước cái ờ, clip trước thì nó ờ, chưa được dọn dẹp thì nó vẫn sơ khai trong nó không được đẹp như này lắm đây dọn xong dọn sạch này thì rửa rửa qua đi Đó, ờ, xe lại đẹp luôn hôm nay các bạn người ta có dùng mấy đâu đây cái sàn cái, quý vị nhìn cái, cái sàn của xe này nó vẫn không bị xước xác thì không bị bóp méo gì chứng tỏ nó, nó ít dùng đúng không đơn giản như thế Đấy, xem video hình ảnh thực tế thì nó như thế nó, nó thể hiện luôn đây gầm bệ của xe này tôi sẽ quay uh, quay quay gần hơn cho quý vị các bạn xem nhé để quý vị các bạn uh, thấy được uh, phần gầm bệ của nó ừ, đẹp luôn con này uh, nếu mà quý vị các bạn ờ, so sánh cái dòng này với dòng lắp ráp thì nó sẽ chênh nhau giá khá nhiều đời lắp ráp thì bản lắp ráp thì chỉ có 535 triệu còn uh, Potter 150 như con này đời 15 nó 595 triệu nhưng nó lại so Potter nó lại hơn hẳn về nội thất và các cái thiết bị treo xe Đó. cảm biến lùi camera rồi là cân bằng điện tử ABS đầy đủ hết đây gầm bệ hộp số này vâng thế, uh, quý vị các bạn có có có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại